Chào mừng mọi người đã quay trở lại với phim Hấp. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một bộ phim kể về hành trình của Hack Queen. Với tính trăng hoa của mình, Rớt đã có vô số con rơi và một trong số đó là Hack Queen. Việc Hack Queen được sinh ra đã làm vợ của Rớt phẫn nộ. Tuy nhiên Hack Queen được thần rất yêu thương và bảo vệ khiến Hero không thể ra tay. Khi Hack Queen lớn lên, các vị thần đã yêu cầu anh phải hoàn thành 12 nhiệm vụ, miễn là anh có thể hoàn thành những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm này và còn sống. Hero đồng ý không bao giờ tìm đến anh nữa. Hedwig từng bước lập các chiến công lừng lẫy như giết chết quái vật Hydra, hạ con lợn rừng khổng lồ trên núi tuyết, ngay cả con sư tử khổng lồ với bộ lông cứng như sắt và kích thước cực kỳ to lớn cũng không thể ngăn cản anh, Hedwig có thể dễ dàng bẻ gãy đầu của nó. Những lời này đều là do thanh niên đang bị treo nói với đám sơn tặc, anh ta cũng cảnh cáo với bọn chúng rằng Hedwig là chú mình và ông sẽ không tha thứ cho ai làm hại người thân của mình. Những tên cướp không tin điều đó và họ đã đốt dây thừng để giải thoát cho cậu ta vĩnh viễn. Đúng lúc này, một người đàn ông lực lưỡng đội đầu sư tử đi tới, anh ta là Hedwig, những tên cướp đã cầm vũ khí và lao lên tấn công anh, nhưng anh ấy không đơn độc. Hackwing cũng mang theo một vài người bạn để giúp mình, Autolycas, người đã lớn lên cùng anh, Atalanta, một cô gái xinh đẹp nhưng lanh lợi, và nhà tiên tri Amphiaraus, người tuyên bố có thể dự đoán tương lai. Tất cả mọi người đã hợp tác với nhau và nhanh chóng tiêu diệt bọn cướp này. Sau trận chiến, mọi người đã đến quán rượu để ăn mừng, hóa ra họ không phải lính đánh thuê vì mục đích trừ gian diệt ác, chỉ cần ai đó trả tiền, họ sẽ làm điều đó. Công chúa Eugenia đã tìm đến quán rượu, Cô muốn nhờ Hackwin giúp đỡ cha mình là vua của Cotis, vì cha cô đang phải chiến đấu trong một cuộc nội chiến với Research tàn bạo. Đã có nhiều làng mạc và đất canh tác bị phá hủy, và những người dân vô tội đã bị giết. Công chúa đến đây để thuê họ, và cô ấy rất hào phóng, cô hứa sẽ cho họ số vàng bằng cân nặng của mình khi hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng Hackwin đã đồng ý và cả nhóm đã đến Cotis. Họ đã gặp được vua Curtis và ông đã nói với Hackwin rằng kẻ thù của họ Research là một phù thủy. Hắn dẫn đầu một đội quân quái vật nửa người nửa ngựa, chúng đã khiến một số lượng lớn người dân mất nhà cửa, vào ngày thứ hai, Hackwing đã triệu tập quân đội để tập luyện. Ông nhận thấy rằng những người lính mới được chiêu mộ này quá mềm yếu và không hề có sức mạnh. Tuy nhiên họ có thể được huấn luyện để trở thành những chiến binh dũng mãnh. Không mất nhiều thời gian để Curtis nhận được thông tin, và bọn chúng đã bắt đầu hành động. Chúng sẽ tấn công BC, nếu thành công thì 6 ngày nữa họ sẽ đến. Nhà vua nghĩ rằng ông phải gửi quân đến để ngăn chặn, tuy nhiên Hackwing cho rằng việc huấn luyện binh lính là chưa đủ, nếu đến đó, họ sẽ dễ dàng bại trận. Nhưng nhà vua đã quyết định và Hackwing chỉ có thể nghe theo. Ngay sau đó mọi người đã đến nơi nhưng họ chỉ thấy một sự hoang vu bao trùm ở đây, xác chết khắp nơi trên cánh đồng như thể đã có một trận chiến lớn xảy ra. Khi vị tướng quân bước tới kiểm tra thì cái xác sống bất ngờ tấn công ông, hóa ra những người này chưa chết mà chỉ đang đợi phục kích. Hackwin đã ra lệnh cho quân đội thành lập một rào chắn để bảo vệ nhà vua. Những tên Manji này là một bộ tộc ăn thịt người, với hai lưỡi liềm trên hai tay, chúng bao vây mọi người và bắt đầu lao vào tấn công họ. Những người lính non nớt chưa được tập luyện đã không thể chịu được đòn tấn công của kẻ thù và nhanh chóng bị đối phương đẩy lùi. Thấy tình hình không ổn, Hackwin leo lên chiến xa đã chuẩn bị sẵn và cùng đồng bọn lao về phía kẻ thù. Dưới sự chỉ huy của Hackwin, mọi người dần dần lật ngược thế trận và tất cả quân địch phải bỏ chạy tán loạn. Dù thắng trận nhưng họ cũng chịu tổn thất nặng nề. Hackwin đã nói với nhà vua rằng không thể để một người lính chưa qua đào tạo ra trận. Miễn là anh có thời gian, anh có thể huấn luyện họ thành những chiến binh thực sự, và nhà vua cuối cùng đã đồng ý. Vào tối hôm đó, trong đầu Hackwin hiện lên khung cảnh lúc anh sát hại vợ con, và một con sói ba đầu vồ lấy anh nhưng biến mất ngay sau đó. Hedwig đã tìm đến nhà tiên tri Amphiaraus để nhờ giúp đỡ nhưng ông nói rằng đây là định mệnh của anh, không ai có thể giúp anh thoát khỏi nó. Anh chỉ có thể giải quyết việc này bằng cách đối mặt trực tiếp với nó. Vào ngày hôm sau, họ bắt đầu huấn luyện binh lính và mỗi ngày sẽ huấn luyện các thể loại khác nhau. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của họ, hiệu quả chiến đấu của quân đội đã được nâng cao rõ rệt. Ngay sau đó, nhà vua lại nhận được tin tức từ Rex OS và ông đã dẫn quân đến biên giới nước Thrakia. Tuy nhiên mọi người không tìm thấy doanh trại của kẻ thù ở đây, họ chỉ thấy trên sườn đồi xuất hiện một con quái vật nửa người nửa ngựa. Sau một tiếng kêu hiệu lệnh, một số lượng lớn quân địch tràn đến và chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Ngay sau đó, một nhóm người đã đến trước mặt Hackwin và lúc này họ mới biết được Research đã phản bội, chính chúng đã cung cấp thông tin sai lệch nhiều lần. Research nói rằng quân đội của hắn nhiều hơn gấp 3 lần của họ và hắn yêu cầu họ nhanh chóng đầu hàng, nhưng vua Cotis đã từ chối. Với một tiếng hét, một cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Hedwig chỉ huy quân đội triển khai thế phòng thủ với một bức tường lá chắn. Khi kẻ thù đến gần, các cung thủ đã bị phục kích từ trước lao ra trên chiến xa và một số lượng lớn kẻ thù đã chết dưới mũi tên của họ. Những kẻ xông lên cũng bị chặn lại bởi bức tường lá chắn kiên cố. Kẻ địch dần dần ngã xuống còn một số khác thì quay đầu bỏ chạy. Thủ lĩnh của kẻ thù là Research không muốn thất bại nên đã lao đến một mình. Tuy nhiên hắn đã bị Hedwig ném văng cả người lẫn ngựa rồi bị bắt sau đó. Trong lúc hắn được áp giải về thành, hắn đã buộc tội Hách làm việc cho bạo chúa, việc đốt làng và tàn sát người dân vô tội không phải do hắn gây ra, tất cả là do vua Cautis làm. Nhưng hắn chưa kịp nói xong đã bị quân lính bắt đi. Trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, vua Cautis đã đội một chiếc vương miện và tuyên bố rằng toàn bộ đất nước đã thuộc về ông ta, nhưng Rhesus gầm lên và bảo rằng đất nước này không thuộc về ai cả, nó chỉ thuộc về người dân. Lúc này Hackwing mới biết được ai là người tốt. Anh đã tìm đến gặp công chúa và bắt cô ta phải nói ra sự thật. Công chúa nói với anh rằng con trai cô đã bị vua kiểm soát, nếu cô không làm theo hắn, tính mạng của con trai cô sẽ gặp nguy hiểm. Công chúa cũng cho biết, chồng cô đã bị hắn đầu độc chết và hắn đã tự đứng lên làm vua. Research đã đứng lên để chống lại hắn và đây thực chất là một cuộc nội chiến. Đúng lúc này, tướng quân đã tìm đến gặp Hackwin và nói rằng nhà vua muốn gặp anh. Sau khi gặp nhà vua, Hackwin đã hỏi tại sao lại lừa dối mình. Bây giờ mục đích đã đạt được và ông ta đã trực tiếp thừa nhận, ông ta cũng thuyết phục Hackwin phục tùng mình và tiếp tục điều khiển quân đội nhưng Hackwin đã từ chối. Sau khi nhà vua trả vàng trực tiếp cho họ, ông ta đã đuổi họ ra khỏi cung điện. Hedwig nhìn thấy những người dân đang đau khổ mà chạnh lòng. Để bù đắp lỗi lầm của mình, anh đã phân phát số vàng cho mọi người và tự mình đến gặp nhà vua. Những người bạn cũng sẵn sàng chiến đấu với anh ta. Hedwig một lần nữa đưa mọi người về cung điện, nhưng họ đã bị phục kích khi vào bên trong, và nhà vua đã sử dụng mạng sống của công chúa và hoàng tử như một mối đe dọa để đánh ngất Hedwig. Sau khi tỉnh dậy, anh đã bị nhốt vào ngục, anh sững sờ nhìn thấy con sói khổng lồ có ba đầu, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì hóa ra đó là ba con sói đang đói. Lúc này, vua Eurystheus của Athens xuất hiện, hắn và vua Cotys đã có một giao ước với nhau và bọn chúng muốn chinh phục toàn bộ đế chế Hy Lạp. Hackwin nhìn ba con sói đói như thể nhớ ra điều gì đó mà vua Athens đã nói với mình, và hắn tự hào kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Nhiều năm về trước, Hackwin là chiến binh dũng cảm nhất Athens, uy tín của anh đã vượt xa vua Eurystheus, vì nhà vua lo lắng vị trí của mình sẽ không được đảm bảo nên đã hãm hại anh. Hắn đã đánh thuốc mê vào rượu của Hackwin và thả ba con sói đói giết hết vợ con của anh. Đây là nguyên nhân khiến Hackwin thường xuyên gặp những giấc mơ đó. Vua của Athens đã buộc tội Hackwin giết vợ và con trai của mình. Anh đã bị đuổi ra khỏi Athens và sống cuộc đời của một lính đánh thuê. Sau khi nghe điều này, Hedwig đã vô cùng tức giận, anh lấy hết sức rút sợi xích đang trói vào tay rồi tấn công kẻ thù. Bọn chúng đã thả ra ba con sói đói và muốn giết Hedwig nhưng chúng đã quá coi thường anh. Hedwig đã dùng tay không đấu trực tiếp với ba con sói, sau một hồi vật lộn, Hedwig đã hạ được chúng rồi giải thoát cho những người bạn của mình. Sau khi thoát ra, anh đã trực tiếp tìm đến vua Athens. Hắn nhìn thấy sự mạnh mẽ Hedwig nên đã cầu xin lòng thương xót của anh, hắn hứa cho anh nhiều vàng nhưng Hedwig không cần, anh tức giận ném hắn thẳng lên ghế rồi rút kiếm trả thù cho vợ con của mình. Khi Hackwin chạy ra khỏi cung điện cùng với những người bạn của mình thì nhà vua đã tập hợp một đội quân và chặn họ ở bên ngoài. Hackwin thuyết phục những người lính mà anh đã dạy đi theo mình, nhưng vua Cotis đã bắt con trai của công chúa làm con tin và hắn đe dọa Hackwin phải nhanh chóng đầu hàng. Ngay khoảnh khắc đó, Autolycus đã dùng phi tiêu hạ tên tướng quân đang bắt cậu bé. Mọi người đã lợi dụng sự hỗn loạn để giải cứu hoàng tử thành công nhưng Autolycus đã bị mũi tên bắn trúng. Hackwin nhanh chóng bế anh ấy rồi rút lui sau tượng thần. Mặc dù họ tạm thời ngăn chặn được kẻ thù, nhưng ngọn lửa sớm bị vụt tắt và kẻ địch lại xông lên. Nhìn người bạn của mình hy sinh, Hackwin đứng dậy và đi đến dưới tượng thần Hero. Nhìn kẻ địch từng bước đi tới, Hackwin đã dùng sức mạnh thần thánh của mình xô ngã tượng thần Hero ra phía trước. Bức tượng đổ xuống khiến binh lính ở dưới bị đè bẹp, ngay cả nhà vua cũng bị tượng Hero đập vào người rồi bay xuống vực. Hackwin xuất hiện trước mặt mọi người và những người lính bắt đầu quỳ gối trước anh. Một chiến binh dũng mãnh đã loại bỏ sự ô hợp của những kẻ hám quyền lợi. Giờ đây đế chế Hy Lạp sẽ có một vị vua mới và người đó sẽ mang lại cho người dân ấm no và hạnh phúc, sẽ không còn cảnh chém giết và chiến tranh nữa. Bộ phim đến đây đã kết thúc, mọi người hãy để lại tên những bộ phim mà mình muốn xem, mình sẽ mang đến cho các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại.